Nhận định, phân tích, soi kèo, biến động tỷ lệ kèo trận Thái Lan gặp Campuchia diễn ra vào lúc 19 h 30 tối hôm nay, ngày 2 tháng 1. Việc Campuchia vẫn còn cơ hội giành vé vào bán kết khiến cho cuộc đối đầu ở sân Thammasat trở nên vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên thì với đẳng cấp cao hơn, không khó để Thái Lan có thể giành chiến thắng. Chỉ có điều là nhiệm vụ ghi nhiều bàn thắng là thử thách thực sự đối với họ. Ở tại AF Cup 2022, Campuchia đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn. Hiện tại, Campuchia không còn chơi bóng theo kiểu tự phát, phòng ngự tự động hoặc là dễ mất tinh thần khi gặp khó khăn. Thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda đã luôn thể hiện được khả năng phối hợp khá tốt trước bất cứ đối thủ nào và duy trì được quyết tâm cao trong cả trận đấu. Campuchia bước vào AFF Cup 2022 với đội hình có tuổi trung bình là 24,5, có tính liên tục và làm việc với nhau lâu dài. Nhiều người trong số họ là sản phẩm của quá trình đào tạo thế hệ vàng bóng đá Campuchia – trong khoảng 5 đến 6 năm về trước. Với lứa U19 thi đấu nổi bật, những cầu thủ này được làm việc với các huấn luyện viên đến từ Nhật Bản mà Keisuke Honda là một đại diện tiêu biểu. Thành quả được thể hiện ở sân cỏ. Campuchia đã có một kỳ AF e Cup thành công nhất từ trước đến nay bởi vì Campuchia chưa từng có nhiều hơn một chiến thắng ở các vòng bảng AF e Cup mà họ tham dự trong quá khứ là khoảng 8 lần. Những nỗ lực của Campuchia đã được thể hiện rõ ở hai trận thắng trước Philippines và Brunei. Ngoài ra, cho dù thua Indonesia ở sân khách, nhưng Campuchia cũng đã cho thấy được là họ không dễ bị vỡ trận như trước và thậm chí còn tiềm ẩn khả năng tạo ra bất ngờ. Nhưng giấc mơ bán kết của Campuchia thì khó trở thành hiện thực được. Vì thầy trò huấn luyện viên Honda phải đối mặt với một Thái Lan cực kỳ uy lực ở trong lượt trận cuối mùa và buộc họ phải chiến thắng gây khó khăn được cho Thái Lan và ngẩng cao đầu rời AFF Cup 2022 đã là một cái kết rất đáng khen ngợi cho Campuchia rồi. Tuy nhiên, nếu so đọ về đẳng cấp, Campuchia vẫn còn kém xa Thái Lan rất nhiều. Nhà đương kim vô địch cho dù chơi chưa sắc sảo như là kỳ vọng do thiếu đi nhiều trụ cột ở giải lần này. Nhưng vào những thời điểm quan trọng, Thái Lan vẫn thể hiện được bản lĩnh đáng nể. Ở lượt trận trước, Thái Lan phải làm khách trước một Indonesia khát khao chiến thắng và có lúc họ đã lâm vào thế bất lợi khi để thủng lưới trước và phải chơi thiếu người. Nhưng khi cận kề thất bại, Thái Lan vẫn biết cách tìm được bàn gỡ quan trọng để tiếp tục dẫn đầu bảng và có nhiều lợi thế ở lượt trận cuối cùng. Hiện tại thì Thái Lan đang có hiệu số bàn thắng thua là 9, còn Indonesia có hiệu số là 10 trừ 2. Việc cả hai đội đang có cùng 7 điểm sẽ khiến họ phải nỗ lực thắng càng đậm càng tốt để hy vọng kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế đáng kể ở vòng bán kết. Tin tốt cho Thái Lan đó là Campuchia sở hữu hàng thủ rất tệ. Họ không những để Philippines chọc thủng lưới hai lần mà còn để Brunei ghi bàn trước. Nhưng tin xấu cho người Thái là 6 điểm có được khiến Campuchia đột nhiên đứng trước cơ hội giành vé vào bán kết AFF Cup. Campuchia vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu họ thắng được Thái Lan hoặc hòa với Thái Lan và Indonesia phải thua rất đậm trước Philippines. Nhưng cả hai khả năng này thì đều không dễ xảy ra ngoại trừ việc Thái Lan tự đánh mất mình một cách khó hiểu. Rất có thể là Thái Lan sẽ chơi tấn công mạnh mẽ để tạo ra khác biệt lớn giống trận thắng Philippines ở sân nhà trước đó. Rồi họ vừa đá vừa ngóng kết quả trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Philippines và Indonesia để có những điều chỉnh tiếp theo. Trong quá khứ thì Campuchia cũng chưa bao giờ làm được điều đó. Việc tạo ra được lịch sử là một sự cám dỗ lớn, khuyến khích các học trò của huấn luyện viên Honda chơi một trận rực lửa ở Thammasat ngay cả khi giành được 3 điểm là nhiệm vụ bất khả thi thì họ cũng sẽ đủ khả năng mang tới 90 phút khó khăn cho bầy voi chiến. Về phong độ và lịch sử đối đầu của hai đội Thái Lan đang sở hữu chuỗi ấn tượng 18 trận bất bại tại AFF e Cup với 12 trận thắng và hòa 6. Lần cuối cùng họ thua trong khuôn khổ giải đấu này đó là thất bại 1-2 trước Indonesia ở AFF e Cup 2016. Trong khi đó, Campuchia để thua 10 trên 14 trận AFF e Cup gần nhất với thành tích đối đầu, lịch sử ghi nhận là 15 lần Campuchia đã từng đối đầu Thái Lan. Kết quả là họ thắng 2, hòa 5 và thua 8. Hai chiến thắng hiếm hoi của Campuchia có được diễn ra khá lâu khi họ còn là nước Cộng hòa Khmer. Ở trong kỷ nguyên hiện tại thì từ năm 1995 đến nay, Campuchia gặp Thái Lan 3 lần và đều thua cả 3, bị thủng lưới đến 20 lần và không ghi được bàn thắng nào. Những thông tin về lực lượng của hai đội Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của Sanrawat Nikmi sau khi tiền vệ này nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Indonesia. Tuy nhiên thì họ vẫn có những ngôi sao có thể quyết định trận đấu từ đội trưởng Therathon Bumathan, tiền vệ Sarek Joyen đến các tiền đạo như là Adisak Raison và Therasin Nangda. Campuchia đang có trong tay dàn cầu thủ trẻ khá tài năng. Huấn luyện viên Keisuke Honda sẽ hy vọng những Limpisor, Pitso, Ryong Buon cùng với John Chanchat tỏa sáng và tạo ra cái kết bất ngờ. Về đội hình dự kiến của hai đội, đội tuyển Thái Lan ra sân với sơ đồ dự kiến là 442. Các cầu thủ dự kiến Kittipong, Supanan Purirat, Pansa Hemvibon, Kaman, Sasalak, Haik Prakon, Ekanit Panja, Tharathon Bumathan, Sarek Joyen, Bodin Phala, Dangda, Adisak Raison Đội tuyển Campuchia Sơ đồ dự kiến là 3-4-2-1 Các cầu thủ dự kiến Keo Sok Sela Tess Sambat Chaon Chanchat Joey Visan Sari Grila Insodavid On Chapolin Seot Bayrain Siang Chantia, Lim Pisot Biến động tỷ lệ kèo trận Thái Lan gặp Campuchia Kèo châu Á cho Thái Lan gặp Campuchia thuộc AFF Cup lần đầu tiên được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á là vào ngày 31 tháng 12. Thời điểm đó, nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của Thái Lan là cao hơn qua mức kèo chấp là 2, 3 trên 4 trái theo handicap. Đặt kèo voi chiến ăn 0,60 và theo kèo Campuchia bỏ 0,90. Sau 2 ngày lên kèo và trải qua nhiều phiên giao dịch, nhưng tỷ lệ kèo vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào khi vẫn đứng đỉnh là Thái Lan chấp 2 3 trên 4 trái. Biến động chỉ đến từ tỷ giá ăn tiền giữa hai đầu khi theo kèo voi chiến tăng lên thành ăn 0,71 và theo kèo Campuchia giảm sâu xuống còn ăn 0,99. Điều này cho thấy được là các nhà đầu tư châu Á đang đặt cửa khá đều cho hai đội. Sau hai trận thắng dễ trước Brunei và Philippines thì Thái Lan đã gặp khó khăn thực sự khi có trận hòa đầy vất vả trước Indonesia. Điều đó khiến đội bóng này đứt mạch hai trận thắng kèo liên tiếp trước đó. Nếu không thắng hoặc chỉ có tỷ số sắt nút, nhiều khả năng voi chiến sẽ mất ngôi đầu bảng và sẽ phải đối diện với nguy cơ gặp Việt Nam ở bán kết. Do đó, với lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn tự tin sẽ vượt qua Campuchia ở trận đấu này. Đây là nhiệm vụ không quá khó khăn bởi vì Campuchia cho dù thể hiện được sự tiến bộ nhưng mà việc phải làm khách và có thực lực yếu hơn nên sẽ khó tránh được là đội bóng này sẽ trắng tay ra về. Cần nhớ rằng là voi chiến đã chiến thắng kèo 3 trên 4 trận gần đây ở sân nhà, tại các kỳ áp cấp đều với tỷ số khá cách biệt. Và cơ sở để Thái Lan ca khúc Khải Hoàn ra về càng sáng hơn khi mà các chiến binh Angkor buộc phải thắng mới có tấm vé đi tiếp. Với sự nôn nóng của mình, rất có thể Campuchia sẽ vỡ trận trong trận đấu ngày hôm nay. Nên lựa chọn Thái Lan, tỷ lệ là 2, 3 trên 4. Biến động tỷ lệ kèo tài xỉu Lần đầu tiên trận đấu này được niêm yết là vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 1 tháng 1. Thời điểm đó, nhà cái để kèo tài xỉu ở mức là 4 1 trên 2. Theo tài bỏ 0,90 và chọn xỉu ăn 0,60. Chưa tới 1 giờ sau khi lên kèo, nhà cái đã lại phải có sự điều chỉnh về tỷ lệ tài xỉu để cân bằng nguồn ngân sách khi mà người chơi châu Á đặt kèo tài xỉu tăng đột biến. Cụ thể là trong phiên giao dịch lúc 11 giờ 51 phút ngày 1 tháng 1, nhà cái niêm yết mức kèo tài xỉu mới là 4 1 trên 4 trái. Kể từ đó thì tỷ lệ kèo vào tỷ giá ăn tiền giữa hai đầu đã không còn bất kỳ sự thay đổi nào và điều đó đã chứng tỏ là các nhà đầu tư châu Á đang đặt cửa khá đều cho hai đội. Việc người chơi châu Á đang đặt cửa xỉu nhiều hơn là điều có thể hiểu được bởi vì sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội vào thời điểm hiện tại là rất lớn. Cơ hội chọc thủng lưới Thái Lan của Campuchia là vô cùng khó. Trong khi đó, voi chiến cũng chỉ cần một chiến thắng vừa đủ là sẽ đảm bảo được tầm vé đi tiếp. Trong khi đó, cơ hội giành vé đi tiếp của Campuchia là vẫn còn nếu thắng được Thái Lan. Do đó các chiến binh Angkor sẽ chơi phòng ngự chặt chẽ để chờ sơ hở từ voi chiến. Cho nên trận đấu ngày hôm nay sẽ khó có nhiều bàn thắng được ghi. Nên theo cửa xỉu. Nhận định và dự đoán kèo phạt góc. Trận đấu này là một trận đấu vô cùng chênh lệch cho dù bóng đá Campuchia thực sự đã có nét tiến bộ dưới thời của Honda. Tuy nhiên thì sự tiến bộ đó chỉ được đánh giá đúng mức khi Campuchia gặp những đối thủ ngang cơ. Trong chuyến viếng thăm xứ chùa vàng, Campuchia bị chấp 5 hòa ở trong kèo phạt góc. Tỷ lệ này mang tới cho giới đầu tư những nghi ngờ cho cửa trên vì Thái Lan không loại trừ khả năng sẽ ngừng tấn công. Đá cầm chừng nếu sớm đạt được tỷ số an toàn. Tuy nhiên, phòng ngự chưa bao giờ được xem là điểm mạnh của Campuchia cho nên cửa tìm kiếm phạt góc của Thái Lan là khá cao. Ở sàn thống kê thì Thái Lan đã thắng kèo phạt góc cả 3 trận đầu tiên của giải. Ở chiều ngược lại, Campuchia cũng không có khái niệm đá tử thủ cho dù họ bị xếp vào nhóm khó vượt qua vòng bảng. Cửa trên góc là lựa chọn an toàn hơn. Lựa chọn kèo phạt góc, chọn Thái Lan. Nhận định và dự đoán tài xỉu phạt góc. Tỷ lệ tài xỉu góc trận này được niêm yết ở mốc là 9, 1 trên 2. Campuchia như đã nói ở trên thì họ không còn e ngại bất kỳ đối thủ nào. Với sự dẫn dắt của Honda, Campuchia tự tin chạm trái các đối thủ mạnh nhất và sẵn sàng dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Lối chơi của Campuchia cũng rất đa dạng sau 3 trận họ đã trình diễn. Tài góc là cơ sở đáng tin nhất, nên chọn cửa tài. Sake hiệp 1 Trước một đối thủ vượt trội như Thái Lan, khả năng cao đội bóng xứ chùa tháp sẽ chơi thực dụng để hướng đến một kết quả an toàn nhất. Ở phía còn lại, Thái Lan cũng khó lòng có thể thi đấu một cách quá chủ động trước một đội bóng có tính đột biến cao như là Campuchia.